Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bất ngờ Vượng Vin nhận một cú tát trời giáng khi mới chân ướt chân giáo đổ bộ vào Hoa Kỳ Vừa mới nộp đơn lên Ủy ban chứng khoán của Mỹ, ông Phạm Nhật Vượng đã nhận ngay một cú tát trời giáng của thị trường này Mới đây, trang Zalo Nuptic đã có bài viết với nội dung được dịch ra như sau VinFast VF8 đơn giản là chưa sẵn sàng cho thị trường Mỹ. Đây là một đánh giá như một cú tát trời giáng vào thương hiệu xe điện đỉnh đám của ông Phạm Nhật Vượng tại Việt Nam, nhưng tại Mỹ người ta không biết xe này là loại gì. Đây là hình ảnh lời nhận xét của báo nước ngoài. Một nhà báo Mỹ đến Việt Nam để xem và lái thử chiếc xe VinFast sẽ xuất sang thị trường của Mỹ. Nhà báo được tiếp đón như là một thượng khách, được mời tham gia bữa tiệc trên một du thuyền giữa Vịnh Hạ Long, trong khi các nhân viên của VinFast thì hào hứng nâng cốc chúc mừng thành công của công ty. Tuy nhiên, có vẻ như với nhà báo nước ngoài, họ không vì sự tiếp đón nồng nhiệt mà đi viết bài tốt, nói hay cho VinFast. Họ tôn trọng những chuẩn mực của người báo, tuy không viết phê phán nhưng họ đưa ra những nhận xét khách quan và chính xác. VinFast đã xuất hiện trên thị trường ô tô vào năm 2017 là công ty khởi nghiệp đỉnh đám và non trẻ về mảng này. Với việc ông Phạm Nhật Vượng bơm tiền để làm xe thương hiệu mới này đã xuất khẩu sang Mỹ và mới đây họ đã nộp đơn lên Ủy ban chứng khoán của Mỹ. Việc IPO e tại Mỹ của VinFast là việc mà chưa doanh nghiệp Việt Nam nào làm được. Tuy nhiên, sức khỏe tài chính của VinFast đang là một vấn đề không thể nào che giấu. Về bề ngoài có hào nhoáng như thế nào chăng nữa, nhưng thực chất bên trong mới là quan trọng. Một doanh nghiệp muốn phát triển thì sức khỏe tài chính phải tốt và sản phẩm phải có chất lượng. Ở cả hai khía cạnh này thì ô tô VinFast đang đều gặp phải vấn đề rất nghiêm trọng. Đó là một thực tế đã được các tờ báo tiếng Việt ở nước ngoài phân tích hết sức rõ ràng. VinFast được nhiều nhân vật có tiếng ca tụng hết lời, nào là mua lại thành công các thương hiệu khác, nào là Phạm Nhật Vượng làm chủ tịch thì việc gì cũng xong, vân vân. Nói chung, họ đưa ra những nhận xét về VinFast bằng những lời có cánh. Tuy nhiên, thực tế thì không phải như vậy. VinFast bao lâu này được tâng bốc ở thị trường trong nước nhưng khi ra đến thị trường nước ngoài thì rất khó phát triển với tiềm lực tài chính rất hiếm hoi và nhỏ như vậy. Với sự chuẩn bị chưa chỉnh chu như thế. Đây là hình ảnh VinFast thuê cả những người nổi tiếng như Supercar Blondine review xe nhưng xem ra thành công của VinFast vẫn không được như ý. Được biết, sản phẩm đầu tiên của VinFast là những chiếc xe được làm lại từ các nhà sản xuất ô tô lớn do Pininapria thiết kế VinFast Lux A2.0 dựa trên mẫu của BMW 520i. VinFast Lux SA 2.0 là một chiếc xe BMW X5 đã được sửa đổi với hình thức pha đi lại là một chiếc giống như Chevy Spark được thiết kế lại và chiếc President được sản xuất giới hạn có 500 chiếc là Lux SA với động cơ V8 của Kinara Motor dưới mui chiếc xe động cơ BMW Tuy nhiên về chất lượng thì xe VinFast rất tệ, chứ không được như những thương hiệu mà nó thừa kế. Xe chạy như thùng xăng là điều mà các xe khác không hề có. Mua sự thành công của các thương hiệu khác không có nghĩa là doanh nghiệp sẽ thành công. VinFast nói riêng và VinGroup nói chung đều xây dựng văn hóa ứng xử rất độc tài. Những người bị thiệt hại vì dòng xe VinFast đều phải ngậm bộ hòn làm ngọt mà không dám lên tiếng cảnh báo cộng đồng trên mạng vì ai dám lên tiếng thì công an Việt Nam sẽ vào cuộc trừng trị, thậm chí bắt nhốt những người này. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng chuẩn bị chưa kỹ khi xe VinFast đổ bộ lên đất Mỹ. Thị trường Mỹ chính là thị trường rất khó tính, không phải cứ làm cổ thả bán được cho dân Việt Nam thì cũng có thể mang sang bán cho người Mỹ. Công ty có thể IPO e tốt ở thị trường Việt Nam thì chưa chắc đã IPO e thành công trên thị trường tại Mỹ và cũng tại Hoa Kỳ, thị trường chứng khoán vốn rất hoàn chỉnh và minh bạch. VinFast chỉ mới nộp đơn xin được IPO e trên thị trường chứng khoán Nasdaq và còn chờ để được xem xét. Nếu được chấp nhận cho IPO e thì việc liệu rằng ai sẽ mua cổ phiếu cho VinFast đây là một câu hỏi đang được đặt ra. Màn ra mắt xe VinFast điện xuất khẩu sang Mỹ thì khá đỉnh đám ở Việt Nam, nhưng khi xe này tới tay người tiêu dùng thì lỗi kỹ thuật lại khá nhiều và đã được review trên các YouTuber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 Vào ngày 12 tháng 12 vừa qua, Nguyễn Minh Chiết đã tháp tùng ông Võ Văn Thưởng vào Sài Gòn gặp ông Nguyễn Văn Nền. Mục đích chính của chuyến đi này được cho là ông Võ Văn Thưởng mang mệnh lệnh của ông Tổng Bí Thư và triển khai cho Nguyễn Văn Nền thực hiện. Ông Nguyễn Tân Dũng cười Nguyễn Minh Chiết đi theo tháp tùng được cho là nước cờ của Ba Dũng muốn đẩy Nguyễn Minh Chiết tìm kiếm mối quan hệ với tầng lớp trà chú để làm chính trị. Chứ Chiết không có vai trò gì rõ ràng trong chuyến công tác này cả. Trong khi tại Trung ương đoàn đang tất bật lo chuẩn bị đại hội thì Nguyễn Minh Chiết lại tranh thủ sang mâm của người lớn để giao lưu. Có lẽ Nguyễn Minh Chiết muốn chơi lớn, không muốn chơi nhỏ. Có người cha từng là Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Minh Chiết làm gì cũng có quân sư tư vấn và đi đâu cũng được dọn đường trước. Đây là hình ảnh Nguyễn Minh Chiết, con trai út của ông Nguyễn Tấn Dũng. Việc bỏ công tác chuẩn bị đại hội để tháp tùng Võ Văn Thưởng cho thấy Nguyễn Minh Chiết đang coi nhẹ mặt trận Trung ương đoàn và đang gạ gẫm với những bậc tiền bối ở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Thậm chí còn đi cạnh một ủy viên Bộ Chính trị và là nhân vật thứ 5 trong cơ cấu quyền lực của Đảng. Mầm cỗ dành cho các ông lớn, Chiết đã có mặt. Xem ra lần này, ông Nguyễn Tân Dũng quyết hướng Trung Nguyễn Minh Chiết đi tắt đón đầu thật. Khi biến động về nhân sự trên thượng tầng lãnh đạo Trung ương đoàn, Nguyễn Minh Chiết đã không đạt được vị trí cao hơn xem như đã thất bại tại Trung ương đoàn. Ông Nguyễn Tân Dũng từng ra tay đẩy Nguyễn Thành Nghị khi mà đại hội lần thứ 11 Nguyễn Thành Nghị đã bị rớt thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhưng cuối cùng lại trúng cử vào Trung ương Đảng với chân ủy viên dự khuyết. Nhờ đó mà Nghị có thể dễ dàng được ông Nguyễn Tân Dũng kéo ra Hà Nội đặt vào chiếc ghế Thứ trưởng Bộ Xây dựng sau thời gian làm hiệu phó trường đại học kiến trúc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh quang cảnh Đại hội đoàn toàn quốc Xem ra lần này, ông Nguyễn Tân Dũng đang thực hiện bài cũ khi mà Nguyễn Minh Chiết trông có vẻ như không có triển vọng gì ở chiếc ghế lãnh đạo cao nhất của Trung ương đoàn. Và dấu hiệu cho thấy ông Nguyễn Tân Dũng đã đẩy Nguyễn Minh Chiết sang mâm quyền lực lớn hơn. Ý đồ có thể là như thế, nhưng lần thứ hai có thành công hay không thì cũng phải chờ xem. Trung ương đoàn nhiệm kỳ 11 có sự thay ngựa giữa dòng với việc Nguyễn Anh Tuấn bí thư thứ nhất Trung ương đoàn được thuyên chuyển đi Bắc Ninh nắm chức bí thư tỉnh ủy thì nhân sự Trung ương đoàn đã có sự xáo trộn. Bùi Quang Huy, một người thuộc nhóm lợi ích của Nghệ An, được đẩy lên làm bí thư thứ nhất và vị trí bí thư thường trực mà Bùi Quang Huy để lại cuối cùng cũng không rơi vào tay Nguyễn Minh Chiết, mà lại rơi vào tay Nguyễn Ngọc Lương, quê Thành Hóa. Đại hội lần này sẽ bầu ban lãnh đạo Trung ương đoàn nhiệm kỳ mới theo đánh giá của một số người trong cuộc cho chúng tôi biết thì vị trí bí thư thứ nhất và bí thư thường trực khả năng rất cao vẫn giữ nguyên. Như vậy, hai vị trí cao nhất này thuộc về nhóm Nghệ An và nhóm Thanh Hóa. Con trai ông Nguyễn Tân Dũng vẫn phải chờ. Nguyễn Minh Chiết khả năng sẽ vẫn giữ nguyên vị trí bí thư Trung ương đoàn. Thực ra, nếu Nguyễn Minh Chiết giành được ghế bí thư thường trực Trung ương đoàn, thì sự nghiệp chính trị của Chiết cũng sẽ được đẩy nhanh lên rất nhiều. Bởi một khi đã nắm chiếc ghế bí thư thường trực thì 3 năm sau nắm chắc chiếc ghế Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết. Tuy nhiên, với thế lực như hiện nay thì Nguyễn Minh Chiết khó vào được Trung ương Đảng sau 3 năm nữa. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn đang tính những nước cờ chính trị cho các con trai của mình. Có vẻ như ông Ba Dũng đang một thắng một hòa. Nguyễn Thành Nghị đang rất nổi tiếng trên chính trường và có triển vọng làm phó thủ tướng. Còn Nguyễn Minh Chiết thì có vẻ như đang thất thế trước thế lực có gốc mạnh hơn